gió còn nhiều lòng anh vẫn ước mong rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi dù mình gian khó trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bày che thơ mong ước thế thôi ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đón đón anh chưa về trên môi nơi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 cho tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mơ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dừa mình đã gieo nêu nghe chớp bể mưa nguồn màu áo xưa em đã cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong xưa vẫn còn đậm tình thương đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít vì mây khiêu mà chẳng được có đôi ta không bao giờ ly biệt Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một xa nhau cho tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mơ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã gieo nêu nghe chớp bể mưa nguồn màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương đời không bao giờ ly biệt Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn dâu Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một thì anh đây dân nghèo không được như lòng em ước mơ anh chẳng có sang quyền quý danh vọng tựa áng mây bay anh chỉ là thư sinh nghèo thực tế thì em cũng rất nghèo gia đình chỉ nhà tranh vách tre không đẹp như anh thường nói vụng về chẳng biết đua khi một tâm lòng yêu anh em ơi tình yêu thật là nhiệm màu tình yêu không là lụa gấm xa hoa những đêm buồn anh thường một mình suy tư lo sợ tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ thực tế nhiều khi hay phú vàng nhưng cầu mong trời cho chúng vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chung mình vợ chồng yên vui thực tế thì anh đây dân không được như lòng em ước mơ anh chẳng có sang quyền quý xanh vòng tựa áng mây bay anh chỉ là thư sinh nghèo thực tế thì em cũng rất nghèo gia đình chỉ nhà tranh vách tre không đẹp như anh thường nói vụng về chẳng biết đua che chỉ một tâm lòng yêu anh em ơi tình yêu thật là nhiệm màu tình yêu không là lụa gấm xa hoa những đêm buồn anh thường một mình suy tư lo sợ tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ thực tế nhiều khi hay phú vàng nhưng cầu mong trời cho sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chung mình vợ chồng yên con thuyền ơi xanh giữa bên trời muôn ngàn sóng gió trắng bình yên thân em bây giờ gửi phần cho ai đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ơi không bên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ơi nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi thanh xuân em còn nữa đâu em mất nửa đời em đợi chờ duyên trong giá rét bóng trong tim hãy khóc đi em khóc cho núi lỡ non mòn cho mình còn vương vấn trắng gần nhau duyên mới nhạt nhòa đường tình ta không chung lối đừng buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh trời mây răng tím tím cuộc tình hai ta sắp lìa chỉ còn hình bóng trong tim hay khóc đi em khóc cho núi lỡ non mòn cho mình còn vương vấn chẳng gần trượt về làm tương tư giấc mơ xưa tôi tình giây phút thần thờ giữa rừng mù sương trắng tranh lòng mình lắng thinh như hồi tương lại ngày đầu tiên lỗi lầm đến giờ này nuối tiếc bên một người thương thôi hết rồi xin cha về những ân tình nhận khổ đau một mình đời em như thông xanh giữa trời gió mưa một đời hiu hắt buồn ta tơi ai khóc ly tan kiếp phù du sớm nợ tôi tàn rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ thương lòng những ngày đầu gặp nhau nguyện thề hẹn chẳng sao tình cũ với mây trời xa xỉ sao rời em vội quên sau khi nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời thế nhưng yêu chẳng một ai ai muốn xa chia bao buồn vui đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phũ phàng nghèo mà có tình thì cao quý hơn chẳng muốn ba ngược xuôi bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa mới chi hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quanh hiu còn lại người tình người cũng buông lời đời ta nghèo tội gì đâu mà anh nỡ nơi câu từ ly cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta kiếp sông cờ hàn hỏi bên ta đang còn ai cuộc đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo người với những đồng tiền phù du đã khiến con tim anh đổi thay khi xưa bên người anh đâu biết chi ngoài chữ tình bật đôi sao rời em vội quên nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời thế nhưng nghèo chẳng một ai ai muốn xa chia bao buồn vui đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phú phàng nghèo mà có tình thì cao quý hơn rồi nửa hồn tôi khờ dài chăn chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa ngày tôi em gặp gỡ ngày ta từ tay vẫy chào mềm lòng chúng mình xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng em ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta có nghĩa là xa xôi tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời tình mình đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặn bờ tôi khờ dài chăn chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa ngày tôi em gặp gỡ ngày ta từ tay vẫy chào mềm lòng chúng mình xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng em ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta vui tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi làm sao ngăn được bước người ở lại chung hương đời tình mình đành chia phôi mát lệ buồn tuôn mặn bờ môi làm sao ngăn được bước người ở lại chung hương đời tình mình đành chia phôi mát lệ buồn tuôn mặn bờ dầu em rơi trên lối mòn còn anh kỷ niệm ngày nào có đôi hai đứa mình ngồi ngắm sao ngọt ngào môi trao chiếc hôn đầu ta tha thiết nghe trái tim bồi hồi em biết yêu anh rồi là từ đó ta chia thôi năm tháng dần em trôi biết bao giờ ta phương trời nào em có nhớ về anh thương nhớ người tình xa sầu em rơi trên lối mòn còn anh kỷ niệm ngày nào có đôi hai đứa mình ngồi ngắm sao ngọt ngào môi trao chiếc hôn đầu ta tha thiết nghe trái tim bồi trời nào em có nhớ về anh không ở phương trời nào em có nhớ về anh chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đợi muôn em cuốn bài ca mình cùng ngân nga tập ca bài hẹn ước chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đây hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều giờ biệt ly ôi thấy điều yêu. nhìn nhau không nói mắt dưng dưng buồn do thương xác vương ta rơi bên đường bàn cũ mãi trường xưa hơi ghi vào lòng tôi suốt đời ngầm ngùi đành cắm nín mà thôi tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa nhớ một ông sao xa nhớ bạn bè hôm qua bao kỷ niệm nhắc lại khi hè đêm ngày xưa ơi nhớ mãi không quên thời gian ngăn cách chúng ta trong đời nhớ thương rất nhiều nói không nên lời màu áo tim ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu à buồn ơi ca khúc viết lên tâm sự biết bao nỗi niềm phút giây ta xưa hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều giờ biệt ly ôi thấy điều hiu nhìn nhau không nói mắt dưng dưng buồn do thương xác vương ta tự bản cũ mãi trường xưa hơi ghi vào lòng tôi suốt đời ngậm ngùi đành câm nín mà thôi tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa nhớ một ông sao xa nhớ bạn bè hôm qua bao kỷ niệm nhắc lại khi hè đêm ngày xưa ơi nhớ mãi không quên thời gian ngăn cách chúng ta trong đời nói không nên lời màu áo tim ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu à buồn ơi nhớ mãi ngàn sau màu áo tim ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu à buồn ơi nhớ một ai nhìn vào đôi mắt anh rưng rưng như nghẹn lòng đã yêu thật lòng đang màu hồng thay thế màu đen hay tình anh nhỏ nhen nên tiền sang vô tình anh đứng một mình không dám nhìn vì nước mắt đang rơi nước mắt dâng trao vì lời ngọt ai trao nước mắt niềm đau vì lời hứa hôm nào lời đã gửi trao lẫn ai không quay về tim đau nào nề từ nay về chẳng dám yêu ai nước mắt đổi thay là nước mắt hai màu nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em cười hạnh phúc với người ta thế tốt cùng nhau vậy thì tại sao em nỡ quên câu thề anh đau xót ê chề từ trách mình chẳng trách một ai nhìn vào đôi mắt anh rưng rưng như nghẹn lòng đã yêu thật lòng đang màu hồng thay thế màu đen hay tình anh nhỏ nhen nên tiền sang vô tình anh đứng một mình không dám nhìn về nước mắt đang rơi nước mắt dân trao vì lời ngọt ai trao nước mắt niềm đau vì lời hứa hôm nào lời đã hứa trao lẫn ai không quay về tim đau nào nề từ nay về chẳng dám yêu ai nước mắt đổi thay là nước mắt hai màu đau một mình còn em cười hạnh phúc với người ta nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em cười hạnh phúc với người ta sớm khóe mi hỏi thế gian mấy ai được gì mấy ai được gì rồi một ngày nhắm mắt ra đi chuyện đời hợp rồi tan nghèo buồn cho số phận giàu gánh ghét là thường người hãy nhìn đi thân xác điều tan giàu nghèo đều sống như nhau rộng tôi lắm bạc nhiều tiền kẻ đón người đưa đắm say men tình đêm đêm tôi nhốt mình vào chén đàn người đừng nghĩ tôi ngoan tôi cúi đầu vắng già vì lẽ sống ở đời chiều bao đắng cay nuốt bao tuổi hơn ôi thế gian bao người có bao người hiểu được lòng nhau đêm trắng trao dâng khóe mi hỏi thế gian mấy ai được gì mấy ai được gì rồi một ngày nhắm mắt ra đi chuyện đời hợp rồi tan nghèo buồn cho số phận giàu ganh ghét là thường người hãy nhìn đi thân xác điều tan giàu nghèo đều sống như nhau người hãy nhìn đi dân điều tan giàu nghèo đều sống như nhau ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói dễ e ngại mặc theo gió trôi hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người nhiều vài câu luyến thương hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đang xây trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tiếng không mây đường cũ bước lần về buồn nghe chẳng ngờ rằng mình mơ pháo hồng nhôm tiến đường lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về bờ sông vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tím biết bao giờ cho quay xây mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói dễ ngại mặc theo gió trôi hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người nhiều vài câu luyến thương hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đang cây trong lòng thấy thiệp hồng chiều tiếng không bay đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt tim nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhôm tiến đưa vòng tay đón em như nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay mở rộng vòng tay đón em như nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho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 nghèo như anh chung thúy yêu em nhiều tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình nghèo tiền như nỗi nhớ xó tương phần mình sao tình duyên lắm phù phàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hén mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang tình tựa chim bao đây thuyền xa bến đỗ chia ly nào hay ai biết được tình đời truyền tình hấp tan như sóng xô dạt bờ người thương hãy thương những kỷ niệm trong ai hững hờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cái trở anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hè giờ tìm về đâu anh mất danh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù phàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hén mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang tình tựa chim bao nay thuyền xa bến đổ, chia ly nào hay ai biết được tình đời Truyền tình hấp tan như sóng xô dạt bờ người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta truyền tình hấm tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong chuyến xe anh về nhà quen xưa miền trung như bóng tre quê nghèo bóng dừa nghiêng lá gió xeo lòng bồi hồi nao nao con đường xưa còn đó mà người xưa có con không hay đã đi theo chồng về nơi xa thân xa anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng gần trọn người năm qua anh vẫn còn dây dứt vì trời xui khiến anh buổi thế chi em ơi qua thời con gái rồi em ngước mắt nhìn anh sao anh buồn không nói còn giận là còn thương còn đau là còn nhớ chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm thôi cho anh xin được nói câu ta lỗi đời riêng anh đây đã một lần bước vội anh trách chi anh duyên trời bao lầm lỡ còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau thôi cố quên chuyện buồn vùi xưa ngày xưa biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa những ước nguyện ngày xưa anh đừng ghi vào tình duyên kết sẽ do trời Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung như bóng tre quê nghèo bóng dừa nghiêng lá gió xeo lòng bồi hồi nao nao con đường xưa còn đó mà người xưa có con không hay đã đi theo chồng về nơi xa thân xa anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng gần tròn người năm qua anh vẫn còn dây dứt vì trời xui khiến anh bội thêm bao năm dần trôi tưởng đời em đã đổi chờ anh chi em ơi qua thời con gái rồi em ngước mắt nhìn anh sao anh buồn không nói còn giận là còn thương còn đau là còn nhớ chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm thôi cho anh xin được nói câu ta lỗi đời riêng anh đây đã một lần bước vội anh trách chi anh duyên trời bao lòng lỡ còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau thôi cố quên chuyện buồn vui xưa ngày xưa biết nói sao cho vừa chuyện tình anh đừng ghi vào nhớ tình duyên kết sẽ rồi bao nhiêu niềm vui chưa dứt sao nỡ quay về tình cũ hỡi người ơi tại sao anh dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa khi người ta bỏ anh đi thế em vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ con nhìn qua còn đưa đón nhau về đưa má kề vai rồi hẹn ước câu thề chồng đó vỡ đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cỡ làm sao còn nhẫn tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao vừa trao bao nhiêu niềm vui chưa dứt sao nỡ quay về tình cũ hỡi người ơi tại sao anh dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa khi người ta bỏ anh đi thế em vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ con nhìn anh hôm qua còn đưa đón nhau về đưa má kề vai rồi hẹn ước câu thề chồng đó vơ đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cỡ làm sao còn nhẫn tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi trái tim người Thề mãi mãi không thay Giờ sao anh lối thề để mình tôi không lối về Ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình em khóc trong mưa Ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình em khóc trong còn nữa trong nhịp đời chơi vơi ôi cung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi dejar. cho đời bát trắng lứa hồng bao la mà đầy trời mây tâm tư khi duyên không tròn tim nào thấy lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy thế mà đời mình chỉ như áng mây lâu không trăng soi tình xưa khôn nguôi trong tương lai là cơn gió trôi đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nèo về ngược dòng thời gian đưa hôn đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm giấc mơ không nẻo tìm bóng ngã chiều hoàng tim nghe hơi sương lạnh chỉ é e chơi mưa tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ Tiếp mình là bên tiến đoàn tàu trong đêm bên hoang im tiến anh thêm một lần áo đẹp màu trinh nhân tôi anh đôi bàn đường ta dịu nhau anh đi tôi ở mình vui được sao tiến người yêu trước đến giờ bàn đi sau gãy thêm nhịp khâu không gian tuy bao la mà đầy chơi tâm tư khi duyên không tròn tim nào thấy lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy thế mà đời mình chỉ như áng mây lâu không trăng soi tình xưa khôn nguôi và trong tương lai là cơn gió trôi đôi khi chợt nghe tiếng tâm dòng neo về ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm giấc mơ không nèo tìm bóng hạ chiều hoàng tim nghe hơi sương lạnh chỉ chia trời mưa tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ tiếp mình là bên tiến đoàn tàu trong đêm bên hoang yên sương lạnh chia trời mưa tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ tiếp mình là bên tiến đoàn tàu trong đêm bên hoang im yêu mãi tôn thờ nhưng bây giờ như giấc mơ thôi trả lại cho anh bài ca của riêng mình mà anh viết cho em anh trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều dù cho vẫn yêu nhiều nhưng thôi giờ trả lại người yêu trả hết ân tình một thời thương thời nhớ trả lại cho em nụ hôn thua dài khờ tình yêu mãi tôn thờ nhưng bây giờ như giấc mơ thôi trả lại cho anh bài ca của riêng mình mà anh viết cho em anh trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều thời thương thời nhớ nhau để rồi luyến nhớ lối về lơ gặp hưng hờ ngoảnh mặt che non làm ngơ trả lại cho anh tình thương ngỏ ý với em anh ước hẹn duyên thề một ngày xa nhau nụ cười héo hắt có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy đôi dần làm quen anh xin là gió quan đến mùa lùa đây thì yêu em tại anh hôm ấy nào phải vì em anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm gần hơn hai hôm dài như một tháng kết anh ba bữa bằng năm tròn một người quay đi một người ghé non năm tay hết dần lên để trong giấc mơ thôi chập chân trả lại cho anh mảnh khăn chi nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hùng hờ ngoảnh mặt che non làm ngơ trả lại cho anh tình thương ngõ ý với em anh ước hẹn duyên một ngày xa nhau nụ cười héo hắt có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh đi gục đầu tình nhớ nếu mình đôi dần lãng quen anh xin là gió quan đến mùa lùa đây thì yêu em tại anh hôm ấy nào phải vì em anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm giận hơn hai hôm dài như một tháng kết anh ba bữa bằng năm tròn một người quay đi một người ghé non năm tay hết giận nên để trong giấc mơ thôi chập chờn một người quay đi một người ghé nón nắm tay dần lên hờn để trong giấc mơ thôi chập chờn tông thề ngõ hồn dâng tái tê anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trông vời một người xa cuối trời nơi đây phiên gác khanh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì Đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh vang lên mái tông thề ngõ hồn dâng tái tê anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng thu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trông vời một người xa cuối trời nơi đây viên gác khanh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh xin cha tôi về ngày xưa thơ mộng đó mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi dơm qua khói mờ ôi tình quê chiều mến xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé có lũy tre vàng bờ lúa sát ven đê dòng sóng trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ chuối ngày đẹp và thơ trần ai hoen đôi mắt đỏ xót thương đầu môi ngôn từ nghe ôi khắp trời cuộc trần gian quen lừa dối điều ngoa còn được ai trong đời biết thương mình xin cha tôi về thời xa xưa lộng gió bên khóm hoa cà rượt đuôi bướm tung tăng diều căng dây mái tình thương đầu xanh chưa biết buồn chưa sầu chưa hờn oán xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày thắm đượm vẹn tình quê nay hoen đôi mắt đỏ gió thương đầu môi ngôn từ nghe ôi khắp trời cuộc trần gian quen lừa dối điều ngoa còn được ai trong đời biết thương mình xin cha tôi về thời xa xưa lông gió bên khóm hoa cà sườn đuôi bướm tung tăng diều căng dây mái tình thương đầu xanh tiếc buồn chưa sâu chưa hờn oán xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày tắm đường ven tình quê ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày tắm đường ven tình quê